Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn Tuổi Mão và cách cải vận Tuổi Mão mạnh mẽ, lãng mạn quân tử lương thiện Thích giúp đỡ những người xung quanh và khá là cứng đầu là các đặc điểm của người tuổi Mão hoặc người sinh tháng Mão Tuổi Mão quân tử cố chấp cao, quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm Ví dụ sinh năm Mão, tháng sinh có tí ngọ Mão Dậu là nhóm đào hoa cực đoan rất là cao tháng sinh có thình tuất sửu mùi sẽ bình hòa bao dung đối nhân xử thế giỏi tháng sinh có dần thân tỵ hợi linh hoạt giỏi ứng biến tuổi mão nếu mệnh ngày sinh thuộc thiên can nhâm hoặc quý là có sao quý nhân cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ gặp dữ hóa lành có xuất hiện các con giáp dần thình hoặc là hợi mùi trong lá số là cực kỳ dư mộc làm sao để thay đổi vận tốt hơn thứ nhất là cải thiện môi trường nơi sinh sống trong ngôi nhà của bạn nên có ánh sáng và không khí trong lành được xem là phong thủy tốt thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh khuyết hay còn gọi là mệnh thiếu thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực thứ tư là nhân quả hôm nay bạn gieo nhân thiện mai sau sẽ có quả lành theo thuật số bát tự tứ trụ xét theo năm hoặc tháng sinh cho một phần tính cách các bạn có thể tìm hiểu thêm mệnh ngày sinh video này giới thiệu về con giáp mão ứng nghiệm với ai sinh năm mão hoặc sinh tháng mão vào khoảng 6 tháng 3 cho đến 5 tháng 4 dương lịch các bạn tự tra áp lịch việt ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phong thủy khải toàn.com một cha lá số tự lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện những điều thú vị của bản thân phần sau video sẽ trình bày về tuổi mão và các tháng sinh ở người tuổi mão phần lớn thích sự lãng mạn và đẹp đẽ họ thích được yêu chiều có khả năng tình dục mạnh mẽ đa phần người tuổi mão thích sống đông vui cùng nhiều người thân không thích sự cô độc lẻ loi người tuổi mão có một số cá tính khá là cứng đầu sống lạc quan hòa nhã tự do tự tại lương thiện dễ tha thứ cho người khác tuổi mão là một trong tứ mật mã cực đoan rất là cố chấp tượng trưng cho cây cối sinh tươi tốt vào mùa xuân phần lớn những người tuổi mão đều ưa thích các điều huyền diệu và kỳ bí một số người quá thần bí khiến những người quen khá là đáng sợ những người tuổi mão thích hưởng thụ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc không mâu thuẫn nhiều lúc họ trở nên rất là bảo thủ vì điều này khiến họ dẫn đến là người cố chấp cao độ về tình duyên người tuổi mão đa phần là yêu đương rất là ý tứ rõ ràng thích lãng mạn các cô gái tuổi mão trong tình yêu họ thường thể hiện lặng lẽ và trong sáng đa phần chung thủy không lăng nhăng đàn ông tuổi mão tuy bên ngoài lạnh lùng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra tâm lý của họ cũng rất là yếu đuối lẫn nhạy cảm họ thông cảm với những người nghèo khó và bất hạnh luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn với sự ân cần và dịu dàng của mình những anh chàng tuổi mão được nhiều cô nàng để ý anh chàng này khá là hiền lành không thích đấu khẩu nhưng chạm tới lòng tự trọng thì họ cũng khó cho qua vì họ rất là tự ái trong giới hạn có thể người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết tuổi mão sẽ chỉ hướng về một người duy nhất họ chung thủy với mối tình của mình khi đã lập gia đình người tuổi mão vẫn giữ được thái độ dịu dàng và ân cần với những người xung quanh và người yêu họ sẽ không bao giờ để vợ con và những người thân trong gia đình của mình phải chịu thiệt thòi hoặc là thiếu thốn nữ tuổi mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn hành động và cử chỉ rất là ý tứ họ khá phóng khoáng rộng lượng với bạn bè và những người thân họ dành nhiều thời gian để chăm sóc quan tâm đến những người thân xung quanh họ đặc biệt họ hết mực yêu thương chồng con các cô nàng tuổi mão có đôi mắt khá là tinh tế và thẩm mỹ họ rất hiểu tâm lý những người khác vì vậy họ luôn là một người vợ đảm đang là cánh tay đắc lực cho chồng con của mình khi cần thiết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 đá vân đỏ hoặc là đá xanh lá vẫn được về động vật nuôi chó là hỏa ngựa là hỏa mèo là mộc khi ăn uống ăn đồ nướng ăn lẩu ăn thịt dê thịt bò sô cô la đều là hỏa trên cơ thể phần đầu mắt là hỏa có thể nhuộm ít tóc đỏ đồ vật trong nhà Bếp là nơi cực kỳ hỏa, tivi, lò vi ba, máy vi tính, các thiết bị điện đại diện cho hỏa, tranh mặt trời, tranh ngựa cũng là hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng về châu Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, thiết bị kỹ thuật số, đầu bếp, chế biến thực phẩm, chiếu sáng, nhiếp ảnh, các ngành nghề liên quan đến thể thao và các studio đều thuộc hỏa tuổi mão sinh mùa xuân vào tháng dần mão thường là mùa xuân dư mộc kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần tuổi mão sinh tại tháng dần mão vô cùng quân tử nghĩa hiệp dễ bị gạt cần kim nên biết màu trắng xám là kim trang sức vàng bạc đồng hồ tự động là vật trợ kim càng đắt tiền càng tốt như Rolex Hublot kim cương về động vật gà khỉ là kim ăn uống ăn thịt đông lạnh ăn kem ăn thịt gà là kim tổ yến cũng vậy đối với cơ thể ba việc nhỏ khi thức dậy đồng hồ báo thức nên hình tròn và có màu vàng bước ra khỏi giường nên hướng về hướng tây hoặc tây bắc đều thuộc kim cạo râu nên cạo bằng dao cạo và nên cắt lông mũi đồ vật trong nhà két sắt máy lạnh tủ lạnh gương đều là kim trong nhà treo một bức tranh núi phú sĩ tranh gà tranh khỉ cũng là kim Ngành nghề thuộc kim Tài chính, kế toán, kinh doanh, chứng khoán, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý Cửa hàng kim hoàng, vàng bạc, công nghệ, sản xuất phần cứng máy vi tính Kỹ thuật, cơ khí, kinh doanh vật liệu, kim khí Cơ điện, sản xuất thiết bị, chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, trò chơi điện tử Bác sĩ rất là nhiều kim tuổi mão sinh mùa hè tháng tỵ ngọ mùi mùa hè hỏa vượng nên lấy thủy làm dụng thần nếu tuổi mão sinh tại tháng ngọ cực kỳ dư hỏa tính cách rất là nóng nảy phát cuồng cần thủy nên biết màu xanh dương màu đen trang sức vàng bạc đá quý màu xanh dương màu đen kim cương hoặc là thạch anh tóc đen động vật chuột cá rồng mickey dơi batman đều là thủy khi ăn uống các loại cá tất cả các loại thủy hải sản cơm gà tổ yến mọc nhĩ đen mọc nhĩ trắng uống trà đá uống bia đều là thủy đối với cơ thể gương mặt nên để trắng nên đeo kính mát vì là người kỵ hỏa kính mát sẽ chắn hỏa của ánh nắng mặt trời đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước gương là kim thủy tránh để nhà bếp bừa bộn hồ cá nhà vệ sinh đại diện cho thủy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 tuổi mão sinh tại tháng dậu cố chấp quân tử cao độ cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc trang sức các loại đá quý có màu xanh lá vòng gỗ trầm thạch anh tóc xanh lá động vật thỏ hổ mèo Kitty Doraemon đều là mộc ăn uống thích hợp ăn chay ăn nấm ăn rau xanh đối với cơ thể râu lông tóc máu đại diện cho mộc đồ vật trong nhà kệ sách ban công có cây cối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 ngành quần áo giày dép xuất bản in ấn công ty phát hành sách đều là mộc tuổi mão sinh tháng thìn tuất mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần các bạn có thể vào hai website hoặc kênh youtube của tôi để tham khảo thêm vài mật mã liên quan đến tuổi mão hoa cái tại mùi sinh năm mão trong lá số ở tháng ngày giờ có chữ mùi là sao hoa cái hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao tư chất thông minh tự làm tự hưởng giàu tài hoa tài năng nghệ thuật và thích triết học và tôn giáo nam có chu kỳ này tượng trưng cho uy quyền nữ có chu kỳ này tượng trưng cho mạnh mẽ có thể dẫn đến cô đơn dịch mã tại tỵ sinh năm mão trong cột tháng ngày giờ sinh ở lá số có chữ tỵ là có sao dịch mã mã là tượng trưng cho thay đổi biến động di chuyển đi xa thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại nữ giới có nhiều dịch mã thì tâm bất an hàm trì tại tý sinh năm mão trong lá số ở tháng ngày giờ sinh có chữ tý là sao hàm trì chính là đào hoa tình yêu của cuộc sống đời người liên quan đến mật mã này rất là nhiều nếu bác tự có dụng thần là hàm trì biểu thị người này có nhu cầu tình dục cao nếu hàm trì là kỵ thần đại diện cho người này không hứng thú với tình dục đào hoa có ý nghĩa khá là rộng ví dụ nhiều người để ý tướng mạo đẹp thông minh lãng mạn có cơ duyên gặp gỡ nhiều người phù hợp cho ngành nghề dịch vụ sinh năm mão kỵ nhà ở hướng dần 52 đến 68 độ đông bắc sẽ phạm phải vong thần là một mật mã thị phi sinh năm mão gặp năm tháng ngày có chữ tý là có sao hồng loan hồng loan là đại diện chu kỳ kết hôn hoặc có tình yêu